À, à con sẽ tu con con sẽ tu ở trong cái cái pháp của con á thì nó cũng vừa thôi mà trong khi này là mấy con còn đang học đang làm bài thì để cái thời gian đó mình triển khai về cái giới lực đức hạnh mấy nó cần thiết cho mấy con phải học hiểu nhiều thì còn khéo mấy con nói bây giờ thôi tu tứ niệm xứ tôi ôn biết để cho mình thành phật sớm khỏi nó cần học giới lực ông thật mà giới lực không hiểu thì chắc là phật không nổi rồi cho nên vì vậy mấy con cần phải còn học những cái giới luật đức là nhiều lắm chứ không biết cần phải học mà học mà nếu mà nói chuyện mình đọc được chuông qua không đâu được triển khai cái tri kiến của mình từ cái những cái cái, cái, cái đáp án của nó cái đạo đức nó mình phải triển khai dù ngắn dù dài cho nên có nhiều có, có nhiều bài mấy con viết ngắn quá nói về cái đạo đức mà nói cái đạo đức bản thân không nói về cái, cái, cái đáp án nói về cái đạo đức đó mà nói về bản thân không nói còn chưa đủ thì làm sao nói đến gia đình nói đến xã hội được mà nó tả bản thân gia đình và xã hội nó đủ ở trong cái đáp án của nó cái giải dạ trình án nó phải đủ ở trong cái đáp án của nó chứ đâu phải dễ đâu à, cho nên vì vậy mà những cái bài dở mấy con viết đều được thầy xuyên ra à, coi như là mấy con còn viết còn thiếu chưa có đủ triển khai cái tiêu kiến còn ngắn ngủn quá <laughs> còn phải học nữa bởi vì cái lớp mà thầy đào tạo cho mấy con nó um, vừa là cái cái kiến thức về đạo đức về giới luật mà vừa là nâng cái trình độ mà văn hóa của mấy con lên nếu mấy con siêng năng mà cầm bút mà viết mãi thì mấy con cũng sẽ trở thành nhà văn chính vậy có ai không còn mấy con làm biếng mà không viết ra thì nó sẽ không thành nhà văn chỉ cần đưa ra cái cái bài bản văn phạm để cho mấy con chỉnh sửa từ câu văn của mấy con thì mấy con sẽ viết thành sách được dễ dàng đó là cái, cái cơ bản về văn phạm nhưng bây giờ mấy con trình độ mà kém thì mấy con chưa có trình độ dân phạm thì mấy con viết câu nó luận thuận như đó nhưng mà cái ý của mấy con nó đầy đủ nó phải đầy đủ cho nên cái ý của con người ta nó rộng rãi lắm nhưng mà khi cầm cái bút mà tôi viết cái câu văn cho nó gọn gàng nó này kia nọ thì tôi chưa có thông suốt về cái cách thức đó thôi chứ thì thật ra thì tôi diễn tả được những cái ý muốn tôi tôi nói là cái ý của tôi hiểu biết ở trong đó tôi nói là được thì thầy cần cho mấy con chỉ diễn tả được ý mà nói về đạo đức thì được rồi còn cái câu văn nó lộn thộn nó thì mà là gì đó thầy không cần thiết à, thầy không cần thiết cái đó đâu nhưng mà thầy cần cho mấy con nói hết ý còn mấy con chỉ chờ ngồi viết có mấy chữ thôi không biết hết ý rồi không biết viết cái gì nữa hết thì xét lại coi thứ coi mình nói cái gì cái bản thân của mình về cái đức đó như thế nào có lần nào mình nhảy xuống sông cứu người chưa mình mới gọi là dũng cảm có lần nào mình nhảy vào nhà lửa để mình cứu người chưa cho nên vì vậy mà nói cho hết những cái đức dũng cảm chứ? à, dũng cảm trên cái sự tu tập của các con bây giờ vẫn tưởng nó nhiều như vậy tôi phải tu tập như thế nào thế nào đó là cũng là dũng cảm chứ mà là trái lại không thấy nói gì đâu à, trong đó cái đề án nó là cái đức dũng cảm bây giờ không biết nói gì bây giờ nó cứ đầu óc của mấy con sao nó cục quá vậy mà trong khi đó là bao nhiêu cái chuyện để nói cái đức dũng cảm phải không bây giờ buồn ngủ quá trời lười biến quá trời bây giờ tôi gan dạ tôi đứng dậy mà tôi đi tinh thần tôi ngồi lên ngồi xuống cũng là dũng cảm chứ đâu phải không đâu sao con mấy con không nói cái đó ra dùm thầy <laughs> để vô mất đi không phải không cho nên như vậy những cái bài viết của mấy con đó là mình diễn tả được cái ý của mình cái thời nhiều khi thầy đọc quý ông hoài người ta sợ nó có một trang giấy vậy thì mấy con sao nó hay quá gọn quá đến cái mức độ mà dài ba chữ đó. thành ra phải cố gắng phải cố gắng chuyển khai cái tri kiến của mình ra người ta viết không hết còn mấy con viết mau hết quá mấy con giỏi ghê gớm viết có mấy chữ đủ cho nên ở đây á, thật sự ra học trò của thầy sau này đứa nào nó cũng giỏi hết cho nên cái cố gắng tập vậy đó con rồi lần lượt rồi nó tăng dần lên mới được à, tăng từ từ chứ đừng có vội vàng lắm ừ, nhớ chưa ừ. còn tôi hỏi thầy gì nữa không nhớ kỹ là thì thầy mới dẫn dắt tới nơi từ trước giác thức không con à, tập lại cho kỹ lưỡng con căn bản nhất căn bản ở trong cái thời gian tu ừ, con phải tập cho kỹ rồi thế rồi thầy sẽ, sẽ dạy thêm như trong cái bức thơ của con gần thầy ừ. con tu tập thì à, thì bây giờ con cố gắng con tập cho nó có căn bản nhất cái tiêu chuẩn nhất của nó đạt được cái chất lượng làm chủ được trong cái thời gian tu thì con nhớ không con sáng cô lớn tuổi rồi thầy cứ dẫn dắt mấy con đi tới nào thì không để mấy con thời gian kéo dài nữa không có để phải thực hiện cho được bằng chứng để mình còn nói là tiếng nói rằng những tu sĩ về chân như làm chủ sự sanh tử cụ thể rõ ràng chứ không phải nói lời nói suông mà mấy con là những người đại diện cái tiếng nói của trên người thì mấy con phải ráng cố gắng vừa cứu mình vừa làm gương hạnh sáng vừa dựng lại chánh pháp của Phật cái gánh nặng mà thầy giao cho trên gia mấy con nặng lắm chứ không phải là nhẹ phải ráng mấy con vừa cứu mấy con ra khỏi sự khổ đau của nhân quả nghiệp thân của con mà cũng vừa là làm gương cho người khác tu mà cũng vừa là dựng lại chánh pháp Nếu con tu được là mấy con dựng lại chánh pháp nói cho mọi người biết rằng Phật pháp là có người tu như vậy đó là mình dựng lại chánh pháp để đền đáp cái ơn của Đức Phật từ mấy ngàn năm nay không có cái người mà làm chủ được tu tập mà làm chủ được sinh già bệnh chết mà chúng ta trong cái thời đại này vật chất đầy đủ mà chúng ta bỏ vào đây để mà ngồi sống như Phật để mà tu tập làm chủ bốn sự đau khổ này thì mới còn cái giá trị rất lớn trong cái thời đại này với mình lợi ích thì con phải ráng cố gắng tập lại rồi mai mốt tập được thì mấy con à, viết thư gửi lại thầy con đã tu tập được kết quả như vậy báo tin cho thầy mừng gia đình nào mà thầy đến thì cho tăng là mấy con tăng đừng có vội tăng đừng có tự thấy được rồi mấy con tăng lên tăng như nó bởi vì cái tâm của mấy con nó còn dục nó thấy được rồi nó ham nó ham là tự nó tăng lên nó tăng lên thì nó hỏng chân cái dục nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ hỏng chân mất đi cho nên mấy con đừng có tăng lên chút nào hết hoặc là cái dục của mấy con nó sẽ đưa mấy con đi vào tăng lên cái thời gian để mấy con lọt vào tâm tưởng thì lúc bây giờ thầy ở thầy mặc dù thầy có cứu mấy con đi nữa thì mấy con cũng phải mất cái thời, gian rất uổng còn mấy con nghe lời thầy tập cho không đột đừng tăng lên cái gì hết rồi nó xảy ra có cái gì xảy ra thì có thầy trời giúp mấy con giết tất cả những cái trạng thái nó không đúng ở trong cái khoảng thời gian thầy đã quy định mấy con nhớ kỹ chúa tạc sự căn bản nhất thuần thục nhất có gì thì mấy con viết thơ như thế này mấy con gửi nhưng cụ cụ đưa ra thì thầy đọc thầy nghiên cứu thầy thấy cái gì cần gặp mấy con liền là thầy đến liền để chờ giúp cho mấy con tu tập cho ừ. thầy cho con xin nữa ừ. cho thầy cái vấn đề mà khi tu tập thì vấn đề não mà trong cái thời gian là mình tu tập đó, mình đã thử một ngày rồi à, bốn bốn cân mình tăng lên thêm một cân nữa là năm cân thì phải tăng đổ cho được số số không còn cứ giữ bốn bốn thợ rồi dạ. bốn đừng có tăng lên thứ nào đừng có thêm gì hết nghĩa là theo đúng cái cái quy định của thời khóa của thầy là một ngày một đêm là bốn thằng rồi, dạ. sáng tối à, sáng chiều tối khuya bốn thằng mỗi thời tụ ba ba mươi phút khoảng vậy thôi không có tới trên mỗi thời còn hoàn toàn còn những cái thời gian còn lại thì mấy con tập xã tâm chứ không có gì hết học cái tâm mà ngồi chơi giống như người tu trí trí kiến cần vậy nhưng mà người tu trí kiến cần người ta có cái phương pháp là người ta ngồi để mà người ta nhìn hoàn toàn người ta tập trung cái lực lượng còn mình ngồi chơi là mình không có tập trung căng thẳng như vậy nó khác hơn cái người tu trí kiến cần Thành nên con cứ ngồi xả dùng cái tri kiến dùng cái đức hạnh dùng cái giáo giới luật mình đã học thì mình dùng đó mình xả tâm thì coi như là không có thời giờ nào mới con ở tâm à, minh nhân con con phải tập trở lại um, kỹ lưỡng chứ đừng có vội tăng như vậy thì không được cố gắng nữa